đây đây không đội đây nè à, chào mấy bạn chào các bạn hôm nay à, anh em mình có dịp về miền tây về châu thành tiền giang ở nhà của ông anh à, làm cùng công ty về đợt này thì à, chơi nhà là một ừ. phần thứ hai là kéo cá thì à, trước tiên mình dắt các bạn đi vòng vòng quanh vườn nhà với tham quan nhà ha để cho các bạn thấy rõ là miền Tây đã thay đổi từng ngày từng giờ và không còn à, như ngày xưa và như không không có như trong trí tưởng tượng của mấy bạn là miền Tây à, là là là đơn sơ rồi này kia ha miền Tây bây giờ là cũng chịu chơi lắm mà nhà cửa đồ khang trang rất là đẹp ok các bạn đi theo mình ha bây giờ mình đi từ ngoài vô ha cánh cổng ở những nhà miền Tây bây giờ hầu như là người nào người ta cũng làm bờ gào với cánh cổng kiên cố bằng sắt xi măng kiên cố ha lối ờ, đi vô nhà rất là khang trang rộng rãi cam ha, vú sữa rồi ha còn đây là cái hồ cá ha cái hồ cá nè cá lớn không cái chòi này chủ nhà đang làm để uh, rảnh thì về ăn nhậu bạn thấy không dân miền tây giờ cũng chịu chơi dữ lắm chứ không có như ờ, mấy bạn nghĩ đâu ha à, vườn nhà trồng rất là nhiều chuối nó lấy từ từ 700 đây 700 700 ờ, gram lấy tới kia bây giờ mình sẽ dắt các bạn vô nhà nhà miền tây bây giờ cũng như thành phố chứ các bạn đừng có nghĩ là miền tây là không có ấy nha giờ không có thua kém như thành phố mà cửa là bằng cây này vậy cui luôn nè gõ mấy anh coi nè cọc thấy chưa đó bàn ghế ha không thua kém gì thành phố luôn á nhà là lát ờ, gạch lá o luôn các bạn thấy có khác gì thành phố mà đó đây là không gian là phòng ngủ luôn các bạn đó cũng không có thua gì mấy nhà ở thành phố là mấy đâu mấy bạn ok chúng ta sẽ đi tiếp ờ, lối hành lang này qua tới phòng ngủ thứ hai đây có một tủ quần áo âm tường ha View là một cửa sổ mà cửa dòm nhất là lịch sự đình. Một chiếc giường lớn. Đây là trần nhà này. Quay trần nhà cho các bạn coi ha. Ok. Chúng ta sẽ đi xuống uh, cuối cùng là phòng bếp và các cái công trình vệ sinh. Một chiếc uh, bàn ăn khá là lớn. bộ bàn ghế ờ, này đúng ra đặt ở phòng khách này. nhưng mà ở ngoài phòng khách có bộ bàn ghế khác ảnh đưa vô đây bộ bàn ghế này mình theo mình đoán không nhầm chắc cũng không có dưới 20 triệu đâu không dưới 15 triệu và đây là phòng tắm các bạn không thể hình dung được ở đây là vùng quê nha các bạn sau đây ờ, là khu vườn nhà để chăn nuôi trồng cây khung cảnh ờ, đồng quê khá là yên tĩnh ở xa xa đằng kia là bà con ờ, đang ờ, thu hoạch rau ôm rau ôm là cái loại rau này nè bà con ở một số vùng người ta gọi là rau ngủ dùng để nấu canh chua nấu lẩu mình sẽ đi tới ờ, đằng kia để ờ, coi người ta thu hoạch rau ôm sẽ được ờ, những người nông dân người ta sẽ cắt và sau đó thì người ta quay <laughs> nào chú Coi cánh đồng đang về mùa vụ thu hoạch xanh mướt luôn nha các bạn sau khi thu hoạch xong thì người ta sẽ bó từng bó sau đó thì có người sẽ đưa lên theo cái con đường này nè đó xong ở đằng xa xa có chiếc xe đang đang đậu sẵn đó mình sẽ đi tới ờ, đường kia để ờ, coi người ta đưa lên ha <laughs> dạ vậy sao mình lên tiền hình sao mình lên tiền hình mình giảm ra phải không chú Dạ con quay phim nghiệp dư chứ không phải truyền hình cô ơi Nghiệp dư gì? Dạ lâu lâu con về miền Tây chơi bữa cái con à, về quê chơi bữa cái con quay phim chơi vui mà dạ. dạ con ở à, thành phố Này rau này ta kêu rau gì à cô? Rau ôm Rau ôm hả? Rau ôm xuống vô mấy khoảng phở bò đó ta bán cái mà ăn đó À vậy là nó à, nấu canh chua, nấu lẩu hình như cũng có rau này phải không cô? Dạ Vậy cô đang làm gì ạ? À vậy hả? Dạ Cái này là hình như là thưa quá mình dặm lại cho nó đều phải không cô? À vậy giống y gan lúa luôn ha Con à, đi bằng ở thành phố chứ nhà con ở quê mà Ở quê con trồng lúa chứ không trồng cái nè Dạ Rồi thưa cô con đi ạ à. Dạ quê con à, ở tuốt ngoài miền Trung lận cô ơi Dạ Con đi với anh Mẫn ạ à. Dạ Dạ con về chơi bắt cá với anh Mẫn ơi Đường quê trong lành đáng sống phải không các bạn về đây mà mình có cái giọng mình dắt mắt vô ờ, cột vô hai cây dừa cái bắt đầu nằm ngủ à nó đã gì đâu á ra rời chốn thị thành đây ờ, rau ôm được bó lại thành từng bó từng bó ha bây giờ thôi lên xe sau khi ờ, được rửa vệ sinh sạch sẽ thì mấy bác nông dân sẽ đưa lên xe chiếc xe tải cũng gần đầy dữ quá quá trời luôn chú hai, lâu ngày quá xuống chờ chú hai. <laughs> con về thăm chú hai nè Sao gặp dưới ta nhà <laughs> rồi sao không điện tiếng anh xuống chơi nó là mắt giữ hai đứa cháu đó dạ khỏe không chú ơi ờ khỏe dạ có điện rồi hả <laughs> trời giờ về biết chú hai khỏe rồi biết, biết con không hả biết con không tại nó tới hoài còn không biết <laughs> chắc như tới hoài rồi chú hai mình nay hơi bị đen nha đen thù lùn như cái chạm gái rồi gọng gãi hả chú hai thoáng mát không như thành phố mà chú xe con à, xe à, gì đi Honda chú giờ tụi con đi Honda chú hai ơi chú hai ngày xưa làm chung với anh em tụi tôi rồi à, hơi cái à, giờ chú hai cũng già cả rồi về vui thú dụng nương dụng giường ha thì à, cái mảnh vườn bao quanh vòng quanh đây là của chú hai á đang trồng cây trồng cây gì anh hiền sầu riêng mít vô thăm nhà chú hai nó ở trong ờ, ruộng nhưng mà rộng rãi thoải mái có mình anh nè này là ngoài ruộng chỗ ổng ờ, coi ruộng ha chứ ờ, không phải nhà đâu nhà là bự lắm á nhà ổng là bự bự quá trời bự luôn hôm nay mưa hoài mới đi chắc nước dạ mưa nước nó vô hả chú hai à dạ. rồi rồi mình ờ, mình bơm ờ, bơm nước trong đây ra hả cái này giống cái máy bơm ở trên công ty vậy chú không phải máy bơm này lớn hơn nhiều Trời chú ơi, ở đây khỏe quá, có mấy lạnh gắn mấy lạnh luôn kìa ừ. <laughs> Đầy đủ ít giáo luôn, không thiếu gì hết chứ Có hơi ở đây có tay nhậu không chú hai? Có chứ <laughs> Dạ bạn thấy cái hệ thống ờ, máy bơm có đồ sộ không nó chảy dài hết cả khu vườn luôn. cá điêu hồng không không nó ăn nha khoảng mấy tháng ăn lẩu được anh hiền bốn năm tháng bốn năm tháng hả bốn năm tháng nữa mình lại về đây đang lẩu cái bếp quay này đẹp nè giống như công viên nha chú hai giống như công viên <laughs> bếp quay này cho nó lấy ờ, bịt rồi. Dạ, chưa đâu lắm. Đang dữ vậy? Mình ta mà. nước cái ra khúc đó hả này bơm ống cống á bơm dội ra luôn chứ không phải là bỏ dẹo trên nếu mà cái dẹo ở trên đó bơm lẹ hơn đào cái nè, đào cái gì anh hiền à, chẳng hội à, mấy tiền đó à mấy cái ấy à, hả nước đúng rồi này được rồi heo cỡ này là cỡ này nuôi ngon rồi bây giờ thẳng ấy là con heo heo bắt chuối ha nè tới đổ ha thẳng thẳng ơi rồi đưa cái đó rồi bỏ cái bỏ đi bỏ vô rồi thôi bỏ đi bỏ đi đủ má vô đi con vô con vô nè đi vô nghe không hả đủ không hả được không rồi đúng rồi dưới đầu vô cái tưởng này thôi lên lên lên lên lên quá nặng quá Ê, kéo đi. Chù, cái giò nó bự lắm hả? má tôi ờ, bắt đi bắt bằng đi tôi bắt nó sạch đi, thải vô cái này luôn đó ờ, cái này luôn không được luôn Ồ, cá này ngon lắm cái này má Ê, cái này vinh á má cái này ngon lắm đừng có bắt nó thả nữa mình bị chết luôn rồi nhá bắt cái mè đó đầu vô á dạ, dạ. đi đánh cận luôn chứ đó chữ gọi lên thôi cá này vô nó heo ơi nó không phải nha có dầu đây ông nào bỏ mình đặt đây đặt này mắt ấy là tàu bự nè lấy không rồi cá thác lát rồi sạc ờ, cái này rồi, cái sạc cá thác lát rồi con dài dài bùi ừ, sạc rồi cái sạc nó có cái râu mà nè à, đúng, đúng rồi, rồi đúng rồi nó tại vì cái mình nó dẹp lép giống cá thác lát ừ. đó đó cái dao thì bự đâu con con bự mà nè đâu nè ừ đó ừ. dạ. đúng rồi dạ. <laughs> tháo bỏ luôn kìa Thôi được rồi. Ôi bự bự luôn nè. Không bắt không. À nó dằn quá. Từ từ nãy giờ. À, Ôi con cá đây tượng chà bá kìa. Rồi cái dọn chọn chút đi, cái dọn. Hay là kéo kéo kéo kéo này gần đây đi. Kéo. Kéo ơi. Tao bắt em mày dưới đâu. Gửi, mấy mốt nhậu chung chứ đâu <laughs> à, Câu này được nè Rồi Lên lên luôn Hả? Chắc nước ra chứ Chắc rồi Cái này à, cái tượng ba ký hai. Các bạn ơi 31 ký các bạn ơi Rồi Chỗ này có không? Hai bảy cái con ngọc. Tự nhiên cho nghề không nha. Rồi. đã nước luôn kìa đây ca. Hồi nãy ba mấy cái qua đây. Ba ba bốn ký con ngọc. Kia chưa? Kêu mà chân nhau ngọc. Bảy xô, bảy xô. Bảy xô. Cách nó ngoài á. Ôi, cá này ăn mới ngon nè. Quay về nữa. Đừng có đăng ký lên mẹ nha Con mà thấy chú chết Cá này chắc tới 5kg quá khó quá à. đó sơn mẹ đi bên hồi cái ờ, cái dồ bỏ vô gỗ dạ. bỏ vô gỗ trà nó cái đầu cá này ờ, hồi nãy bắt ra nấu cháo phần nè ơi quay lại em nói coi Sao mẹ ngày không cần đủ để rồi em ơi Anh lớn rồi anh bận cái quần kỳ quá anh Khô cá sặc Khô cá sặc tốn cơm lắm Cơm nóng nóng ăn hoài luôn hả? Ừ Quá không ta? Hai con bự mà Hai con mới nhiều vậy chứ Con cắt rồi con ơi lấy ghế ra chưa? Tám hả? Chót rồi. Đem cháo ngoài hút cái coi. Chót rồi, ok rồi gì đó. Hãy đặt vô đi đặt. Rồi cái đầu con cá kia trời Heo heo heo. Rồi rút lên rút đi rồi chiếu nữa công an nó ra nó chặt được wow xà lõn lọ lên bốc nó hút lên nó ngon hơn mình làm nè cá lâu lâu kiến nè cá lâu kiến này bao nhiêu ờ, dạ. khoảng nhiêu ký không mẫn con này chắc khoảng ờ, ký ký hơn ký hơn à không con cá lâu kiến nè con cá ông nội chứ không phải con cá con cá cháu nữa bự quá trời bự luôn nội cá ông cố đi chắc phải ông cố luôn á nó già lắm mà luôn á cái đầu là đầu cố nội luôn á <laughs> <laughs> ăn nó ngọt ngay luôn cây cây ờ, dừa cây mát đúng mới thấy gái rồi biết thèn hả à, dòng lâu kiến này nghe nói ở miền nam mới có nghe ngoài bắc là không bao giờ có cá lâu kiến nha không bao giờ có luôn cho nên nó hỏi người bắc cá lâu kiến là gì người ta không biết mà cá lâu kiến này ăn không nướng ngoài bắc người ta gọi là cá gì nhưng mà nó không kêu, cái này không ngoài đó không có nó cũng giống như là cá lâu lâu kiến nó cũng có tên giống giống vậy đó